chắc các bạn chưa biết nơi này đây là làn của ờ, tô loang nang ngày xưa đấy đi từ đây khá là xa chắc là cần ờ, hơn 10 cây đấy gia đình mình ờ, mời tôi nơi đấy đây là cho nhà mình nha à, còn anh trai mình thì đi trước ngày hôm qua rồi tí nữa chắc hai đứa cháu nó xuống đây thăm mình bởi vì mình mới lên đây mà chắc nó vẫn khởi lắm đấy chào nha chào tuấn Tùn, cho ăn nhân chất bạn Hello anh em nha Bây giờ mình uh, lắp cái máy phát cò để ra Ui, bạn ơi Lắp xong thì rồi mình phát lên uh, đám này Nhắc nhau lắp đây máy này lắp rất là dễ có một tiền rồi mang đi nó tiền lắm mấy cái máy kia nếu mà nó ra nó tháo được tùn hát tùn tùn rồi tùn đi tùn này bye bye này tùn này con hello anh em nha đây là hai đứa cháu của mình đây là yến quốc hạnh đây là a thành tướng đấy hai đứa cháu mình ờ, các bạn chắc chắc khá là quen rồi thì hai chung cháu này ờ, hai đứa cháu này à, sao nó là con này kho đi chào các bạn xin chào tất cả chào đi Ê, ừ. Ừ. xin chào tất cả mọi người giờ các bạn giới thiệu clip đấy giới thiệu clip này này nó clip này nó clip này con mười bước cũng học Năm con năm tuổi Con mười mười Con cô giáo đúng nào Thực ẩn các ai ở huyện đắc này Thái tùm Nghe ơi Tùn đi theo là tùn, tay là tùn Nó chơi tạ tùn ngẳng Vâng, kỵ tùn ngẳng, nó kỵ tùn Và đây là em Đây là em Em này, em trai Em trai chưa học Đam sáu tuổi sáu tuổi Chưa học ừ. Và đang ế ừ. Bé tuổi ừ. Và đang ế chưa có người yêu Đây, Hai đứa cháu này đang phát Phát là đám cà phê trên kia Đấy Chắc các bạn thấy không Mà mình ngồi dưới đây chả thấy mà Đấy, Tí nữa chắc mình phát ở đây này Đấy. là đường nha cà phê trên kia thì cà phê cà rô hello các bạn nha bây giờ mình à, sẽ giới thiệu cho các bạn rễ ở trên này này đây là ao mình bơm cà nha à, bơm cà đây là cà dưới đây là máy bơm máy bơm mình